Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Trong ngày tý xỉu nhị hợp, người tuổi tý bắt đầu ngày mới với nhiều niềm vui và cả sự hứng khởi. Đào hoa của con giáp này cũng có dấu hiệu vượng rõ rệt. Bản mệnh là người thông minh, tràn đầy sức sống nên đi đâu cũng có người yêu kẻ mến. Vợ chồng tương thân tương ái, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải. Thiên ấn chiếu mệnh, tuổi tý hăng hái giúp đỡ người thân, ngay cả những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho con giáp này những trải nghiệm thật hào hứng, đặc biệt nếu nửa kia luôn ở bên cạnh.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 Tuổi Sửu có được nhiều cơ hội kiếm tiền, tiền bạc rủng rỉnh và có khả năng gia tăng. Hơn nữa, thiên tài nâng đỡ vận trình nên con giáp này dễ nhận được những vận may bất ngờ. Bản mệnh cũng không thể tin được sẽ có một ngày mình thu tiền về tay dễ dàng đến như thế người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập không quá vất vả, chỉ là con giáp này phải mất thời gian rảnh để làm mà thôi. Thế nhưng tiền bạc thoải mái hơn nên người tuổi sửu chấp nhận điều đó. Song đừng vì có lợi lộc mà vội khoe khoang kẻo lại dễ mất lòng hay khơi gợi sự ganh tị của kẻ tiểu nhân nhé. Đường tình duyên vẫn tiến triển tốt đẹp, bạn mệnh cũng có thể dành những cử chỉ yêu thương đến với người ấy giúp tạo sự gần gũi và không khí vui vẻ hơn nhé. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe. Cần thận trọng việc đi lại, ăn uống và dành thời gian nghỉ ngơi điều độ hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Vợ trình của tuổi dần không được thuận lợi như ý, những dự định về tài chính khó thực hiện, thêm vào đó công việc có thể bị trì hoãn bất ngờ mà chính con giáp này sẽ phải tốn thêm công sức để xử lý cũng như phá vỡ những dự định đã định trước của mình. Bản mệnh cũng có thể mất tiền, đã chẳng kiếm được bao nhiêu còn phải tiêu hao nhiều. Người tuổi dần cả tin nên dễ bị người khác lừa gạt con giáp này hãy cân nhắc kỹ trước những vấn đề liên quan đến tiền bạc nhé. Chớ nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu mà chẳng mang đến đúng sai nữa. Về phương diện tình cảm, bản mệnh được khuyên nên dành sự quan tâm tới người thân của mình nhiều hơn, tránh để cho mối quan hệ nguội lạnh mà không khí gia đình bị ảnh hưởng. Con giáp này hoàn toàn có thể dành thời gian để chia sẻ công việc và cử chỉ yêu thương giúp vận trình có cải biến tốt nhất. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Tuổi mão đối diện với những thử thách trở ngại, con giáp này gặp những biến cố bất ngờ trong công việc, đòi hỏi khả năng phán đoán tình hình cũng như sự khôn ngoan dù cho phải chia sẻ những lợi ích trước mắt nhưng về lâu dài sẽ có những sự tác động đáng kể. Đôi lúc có những vấn đề chẳng ai dám nhận thì bản mệnh lại vơ về mình. Người khác nói tuổi mão ngốc nghếch, chỉ con giáp này biết rằng bản thân đã lựa sức mình. Nếu không muốn mãi là người tầm thường, hãy nhân cơ hội lần này để bứt phá, quyết đoán tiến lên phía trước, giành lấy thành công nhé. Đường tình duyên không có nhiều biến động, dù con giáp này và nửa kia không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng điều này không có nghĩa là không có được những giây phút vui vẻ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 Người tuổi thìn gặp ngày tương phá nên được công danh sự nghiệp không mấy thuận lợi, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như mọi chuyện đều chẳng thể thành. Con giáp này đối mặt không ít trở ngại như vậy là vì có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, đồn đại thị phi hãm hại. Cũng may có chính tài nâng đỡ, bản mệnh không đến mức quá tồi tệ khi tài lộc có dấu hiệu tăng tiến. Dù không dư giả tiền bạc, nhưng tuổi thìn vẫn có được sự yên tâm bởi nguồn thu nhập hiện vẫn ổn định. Con giáp này hãy lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, đừng mua sắm quá đà cho mấy ngày Tết nhé. Vợ Trinh tình cảm khởi sắc, người độc thân có thể tìm được nửa yêu thương của mình, khả năng có ai đó đang dành sự quan tâm tới bản mệnh mà không hề có chút vụ lợi hay vui đùa. Chính vì thế con giáp này hãy gạt đi những nỗi lo lắng vu vơ mà để cho đối phương cũng như bản thân mình một cơ hội nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ gặp một số cản trở nhất định trên con đường sự nghiệp, nếu con giáp này muốn giải quyết ổn thỏa thì sự cẩn trọng và quyết đoán cần thể hiện rõ. Một chút lưỡng lự có thể khiến cho bản mệnh đối mặt với rắc rối, mất đi cơ hội và mất thêm nhiều công sức hơn. Có thể đây là thử thách lớn nhất dành cho người tuổi tỵ để thể hiện năng lực, sắc sảo trong tư duy và cũng giúp con giáp này thay đổi tư tưởng trong cách làm việc, giúp nó trở nên hiệu quả và cải thiện vị trí của mình hơn. Bản mệnh nên biết rằng không có thành công nào mà đến dễ dàng cả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 Vận trình của người tuổi ngọ có nhiều điểm sáng may mắn, trong công việc con giáp này cũng có người nâng đỡ và mọi kế hoạch đều được sắp xếp rất hợp tình hợp lý. Ngày làm việc cận Tết dù bận rộn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này khá tốt, tiền bạc vào nhà nhiều như nước, tuổi ngọ nắm được bí quyết kinh doanh nên càng kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên, bản mệnh nên cố gắng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu của mình để bản thân không gặp phải tình trạng có tiền mà không biết giữ nhé. Vợ trình tình cảm không được như ý, người độc thân chẳng hiểu vì sao mình chưa tìm được ý trung nhân. Thực ra mọi chuyện đều có lý do của nó, bản mệnh chưa nhìn rõ mà thôi. Mặc dù nhân duyên trong ngày không tồi, chỉ là con giáp này chẳng biết trân trọng, hành động quá nóng vội, hấp tấp. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi, tuổi mùi sẽ có được những cơ hội phát triển công danh tài lộc, con giáp này được thiên tài che chở nên gặp nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền. Cơ may này không phải ai cũng có được, vì thế bản mệnh hãy tận hưởng nó và đừng để mình phải hối tiếc sau này nhé. Hơn nữa, con giáp này còn giữ tiền bạc rất tốt, không chi tiêu hoang phí bởi người tuổi mùi có khả năng kiểm soát ham muốn mua sắm của mình rất tốt. Tuy nhiên, phương diện tình cảm thì có phần bị ảnh hưởng bởi cục diện mùi xỉu lục xung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 Người tuổi thân đón nhận nhiều tin vui cát lành trong vận trình sự nghiệp, con giáp này có được các cơ hội tốt để thể hiện năng lực bản thân và tất nhiên không thể thiếu sự tin tưởng của mọi người đối với mình nữa. Cuối năm bận rộn và căng thẳng, bản mệnh hãy nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thế nhưng vẫn có một chút trở ngại khi con giáp này đang có chút xa lãng với công việc, thiếu đi sự chủ động, nên điều này nếu không được khắc phục sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt đấy.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 Tuy nhiên, người biết cách tiêu tiền nhưng có chút đề cao sự an toàn nên khả năng cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội kiếm tiền tốt mà bản thân con giáp này không dám chấp nhận rủi ro. Chính vì thế, sự thành công cho chuyện tiền bạc không chỉ là nhờ vào may mắn mà còn phụ thuộc vào chính tuổi tuất. Vợ Trình Tình Duyên không được êm đẹp cho lắm, bản mệnh khá thẳng thắn trong việc chia sẻ quan điểm mà quên mất rằng sự thiếu khéo léo có thể khiến cho mình dễ gây ra tổn thương cho đối phương. Hãy lựa lời mà nói, đừng để những chuyện không đáng là mối quan hệ dạn nứt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 Đường công danh sự nghiệp của người tuổi hợi tiến triển hanh thông, con giáp này đang làm rất tốt việc của mình và được cấp trên khen ngợi. Bản mệnh biết cách cân đối công việc, làm gì cũng cẩn trọng và được lòng cấp trên. Trong ngày hợi sửu tam hợp nên người tuổi hợi đào hoa vô cùng vượng sắc. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đủ cho bản mệnh cảm giác lâng lâng hạnh phúc vì đã tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Còn giáp này, những mong được thổ lộ tình cảm ngay lập tức nhưng e ngại sẽ khiến cho đối phương thấy mình nóng ruột quá mức mà sợ hãi. Hãy tìm cách để hiểu người ấy rõ hơn trước khi quyết định. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,